chào anh em à, hôm nay thì buổi live stream chúng tôi xin giới thiệu cho anh em về cái công nghệ đánh sóc đĩa bịp của đại lý T Casino với sản phẩm này đây là một chiếc điện thoại quét công vị và một cục lung tư cục dung filter này thì nó sẽ báo hiệu cho anh em dung một đánh lẻ dung hai đánh tứ tử không dung gấp đôi Đấy. thì uh, bắt những hồng thanh chín em đưa quân mà thôi còn cách từ quân đến uh, chiếc điện thoại này khoảng tầm 30 phân Đấy, anh em sóc cá hoặc ai sóc cá cũng được anh em cần kéo về điện thoại tầm 30 phân là chúng ta bắt được tín hiệu của nó thì bây giờ tôi sẽ đánh cho anh em vài tiếng để anh em biết cái cách dùng của cái của phương vị này chúng tôi thì có cái nhiều mẫu mẫu bỏ ví đã chúng tôi thiết kế rồi để làm bên ngoài mẫu thay là mẫu điện thoại iPhone và mẫu điện thoại thứ ba là đen trắng này bây giờ đánh cho anh em lung lẻ thôi dung hai đến thứ tử anh em chưa mà tiếp tục đây dung một đến lẻ đấy anh em nhìn này hoàn toàn chính xác luôn lúc một đánh lẻ vẫn ba trắng không rung thép đôi Đó. chính xác là một trăm trăm luôn anh em nhé tiếp tục không rung thép đôi đấy rất là chính xác luôn chỉnh cái lại này dùng hai đến thứ tử này hoàn toàn chắc 100% trăm. thì anh em nào mà có nhu cầu hoặc cần tìm hiểu về cái à, dòng điện thoại quét quân à, vị này em hẹn tôi qua số điện thoại 0914 07 từ 3 Đấy, chúng tôi sẽ um, tư vấn và giới thiệu anh em kỹ càng hơn anh em thể lên cơ sở để trực tiếp test thử sản phẩm chúng tôi bát đĩa hoàn toàn thân chín nếu mà anh em chưa tin tưởng anh em đi anh em cầm bát đĩa bát đĩa đi Đấy. ngoài cái dòng ờ, điện thoại có quý vị này ra thì cơ sở chúng tôi còn rất nhiều cái mẫu mặt hàng khác nữa anh em nào có nhu cầu lên cơ sở để trực tiếp vào cơ sở để tham quan và test thử sản phẩm của chúng tôi và xin chào anh em